Từ nước Nhật, siêu nhân Yakun mang đến cho bạn một sản phẩm sữa uống lên men, chứa hơn 6,5 với tác dụng hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường sức đề kháng. Hãy cùng siêu nhân Yakun tăng sức đề kháng cho mọi người trong gia đình. Yakun, tâm huyết của Dr. Shirota, bác sĩ người Nhật.